Có một cái điều này ở Việt Nam các bạn có thể thử kiểm chứng nhé Đó là nếu như các bạn có một chai nước hoa nào đó mới Các bạn là dân buôn Các bạn chỉ cần review em nó làm một cái phiên bản tốt hơn Hay là so sánh gọi là có thể uh, cân xứng hoặc là có thể thậm chí là ngon hơn Hoặc là clone của một chai nước hoa nổi tiếng rất lâu rồi thì chắc chắn một điều chai nước hoa đó sẽ được mọi người săn lùng rất kinh khủng và trên thị trường Việt Nam đặc biệt là nước hoa nam có một chai nước hoa mà chúng ta sẽ thấy rằng nó mang đi so sánh với rất nhiều mùi hương khác điển hình đó là Hasivat điển hình đó là Cedrat Boa của nhà Mancera và anh em biết đó là tượng đài nào rồi đúng không? Đó là Creed Aventus Và hôm nay thì mình cũng đang có một con Với một cái giá đắt hơn Creed Aventus Đó chính là MDCI Blue Satin Chính nó đang ở trên tay mình và cũng có rất nhiều người hỏi mình rằng anh ơi em nó có phải là một cái phiên bản ngon hơn không hay là là một cái phiên bản nhạt nhòa so với Quid Adventure toàn bộ sẽ được trả lời trong video này ngoài ra còn có những thông tin khá là hay ho về nhà nước ngoài này và chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá cái tên MDCI nó là viết tắt của Marchand Design Question Ine de Bonde và nó được ra mắt vào năm 2003 và người thành lập ra cái thương hiệu này đó là Claude Marchand và ông ý là người đã đưa ra những cái thiết kế những cái hình tượng rất đẹp như thế này các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy đó này đẹp không Xôi ôi hôn nhau cái lại ôi trời nếu mà các ông thích thì tôi sẽ làm review cho các ông mùi này đây cũng là một cái mùi mà tôi rất ưng dành cho nữ thì cụ thể thì ờ, cứ bình luận ở phía dưới nếu như các bạn muốn nhé còn chúng ta sẽ chỉ nói về cái Blue Satin trong ngày hôm nay thôi và những perfumer làm mùi cho MDCI thì toàn những cái nhân vật gạo tội những master perfumer chúng ta có Pierre Baudon và ông này thì làm những cái mùi cho FM như kiểu là con Iris như kiểu là Bonfriend Lover Ngoài ra thì ờ, chúng ta có Function Cushion cũng là một trong những người làm vài mùi nữ cho nhà MDCI Bên cạnh đó thì ờ, có một perfumer mà chúng ta cũng thấy xuất hiện rất nhiều Đó chính là Celia Jankorion Và bà chính là người làm ra mùi của Blue Satin này Và ngoài ra thì bà làm khá là nhiều mùi của nhà Amoa cũng nhà nhà Jovoy đây đây đều là những cái thương hiệu nước hoa mà ở Việt Nam săn tìm rất rất nhiều thì chúng ta biết rằng là cái chất lượng cái phần blend mùi người ta chắc chắn là phải rất là tuyệt vời rồi đúng không? Ngoài ra thì cái phần thiết kế mình sẽ nói qua một chút Chúng ta có một cái thiết kế ở đây Các bạn nhìn nó có hai thiết kế khác nhau Đó Nếu như là những cái phiên bản có cái hình tranh như con blue satin này Thì uh, những cái nắp của nó sẽ là những cái nắp thường và có cái phần tua rua rất là dễ nhìn còn đối với những cái phiên bản mà có cái hình đầu tượng như thế này thì nó chỉ đơn thuần như thế này thôi và những cái tên của những chai nước hoa nó sẽ được in ở cái phần đít của chai và các bạn thấy rằng là cái chai này nó cũng rất là giống những cái lọ mực ngày xưa ngoài ra thì uh, ông uh, Claude Marchand thì ông ấy bảo là những cái tượng này đều là những cái tượng ông sử dụng những cái nhân vật rất nổi tiếng ở trên thế giới và ông đã có một chút chỉnh sửa đi ví dụ như đây đây là nhân vật mà tôi nhìn cái bức tranh ở ngoài thì là một nhân vật trông khá là kiểu hung dữ nhưng mà khi mà được làm bằng bức tượng này thì trông lại khá là kiểu hiền và có cái nét gì đấy kiểu giống thần thoại Hy Lạp đó Ngoài ra thì những bức tượng này các bạn cũng có thể ngoài việc trưng bày các bạn có thể dùng để chặn giấy đấy là một cái thiết kế mà ông có nói thì bên cạnh đó cái nhà nước hoa này trước đây nó còn có cái chai thiết kế là chai 100ml được dòng limited và bây giờ thì cái việc tìm kiếm nó rất rất khó nếu như mà mình review con này thì mình cũng sẽ nói thêm về cái thiết kế 100ml tại vì đây lại là thiết kế mới rồi đấy là riêng câu chuyện thôi là anh em đã thấy rằng là cái nhà này nó đã cả một cái câu chuyện thiết kế nghệ thuật nó rất là khác rồi và các bạn cũng có thể yêu cầu là nếu như mà các bạn mua ở cái store của MDCI thì các bạn cũng có thể yêu cầu là chai refill à, re, uh, re, refill được nghĩa là các bạn có thể dùng hết các bạn có thể bảo cho họ là họ có thể làm những cái nắp khác và đổ lại nước hoa vào trong để các bạn có thể tái sử dụng lại cái chai nước hoa này các bạn không cần mua chai mới à, ngoài cái nghệ thuật về cái phần thiết kế ra thì chúng ta còn có cả nghệ thuật về phần đặt tên chai nước hoa theo một cái cách chơi chữ Ví dụ như ở đây chúng ta có một cái chai nước hoa cũng của nhà này đó là chai Peche Cardino thì nếu như mà để để chỉ để là P E sắc che thôi thì nó có nghĩa rằng tội lỗi nhưng mà các bạn chỉ cần thêm cái dấu mũ ở phía sau cái từ E cuối cùng thì nó lại có nghĩa rằng cây đào và cái mùi hương của nó cũng khá là hấp dẫn nó có một cái hình thức kiểu ẩn dụ về cái mùi hương khi mà mùi hương làm rất là nữ tính bánh bèo nhưng mà đôi khi nó cũng là một cái khiến cho đàn ông chúng ta không kiểm soát được mà gây ra những cái lỗi lầm rất là nguy hiểm thì đó còn là một cái cách chơi chữ rất hay của nhà MDCI và bật mí các bạn thêm một cái điều khá là hay ho đó là nhà MDCI này họ đặt tên những sản phẩm của họ theo những tác phẩm nghệ thuật theo những vở kịch theo những bức tranh rất nổi tiếng ở trên thế giới và ngày hôm nay thì chúng ta đi vào một cái bức tranh đó chính là Blue Satan và cái hình in ở đây là bức tranh Blue Boy chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút lịch sử của cái bức tranh này để có thể hiểu hết được cái mùi hương người ta gửi gắm vào đây và tại sao lại là cái bức tranh này ở trên này à. Bức tranh Blue Boy để các bạn có thể dễ dàng search ở trên mạng và các bạn có thể nhìn thấy ở đây một cách rất là nhanh đó là một cái bức tranh chân dung và nó có tên là A Portrait of a, Young Boy đó là chân dung của một quý ông trẻ nhưng có một cái điều đó là theo như những cái ghi chép lại thì bức tranh Blue Boy này nó không phải là vẽ một cái đứa trẻ của một cái thế hệ gia tộc mà chỉ đơn giản là đây là một cái nhân vật ông ý nghĩ ra cũng có nhiều cái giả thuyết đặt ra đây là họ hàng hay là đây là một người uh, làm việc cho ông ta thì ông nghĩ ra thì ông vẽ lên một cái bức tranh chân dung và cái bức tranh chân dung này thì cái thời kỳ đầu nó chưa được nổi tiếng đâu và sau này khi mà có một cái gia đình rất là giàu có mua bức tranh này với cái giá hơn 700.000 đô và trước khi chuyển cái bức tranh này về Mỹ thì ông đã treo tại một cái bảo tàng hình như mình nhớ là ở Anh Quốc và trong vòng 2 tuần treo bức tranh này trước khi chuyển về Mỹ thì đã có hơn 90.000 người đến xem cái bức tranh này một cái ờ, phong cách thời trang đúng như kiểu là kiểu quý tộc ngày xưa mà các bạn nhìn thấy rằng là kiểu ờ, hay cưỡi ngựa này xong rồi đi ờ, ăn tiệc tiếc các thứ thì người ta rất là hay mặc cái kiểu như thế này đó cái nội dung mà người họa sĩ gửi gắm vào đây đó là một cái sự đĩnh đạc một cái sự sang trọng đến mức tối cao nghĩa là những cái gì đẹp nhất những cái gì tuyệt vời nhất về cái sự sang trọng về cái thế hệ và ờ, kiểu cái giai cấp giàu có thì người ta sẽ thể hiện vào trong cái bức tranh này ngoài ra có một cái điều khá là hay ho đó là khi cái bức tranh này đặt trên cái việc là scan uh, tia x thì nó còn ra thêm một cái hình con chó đứng ở bên cạnh cái ờ, cậu bé này đây là một cái điều rất đặc biệt nếu như các bạn chỉ cần nhìn bức tranh không thì các bạn không biết được nhưng mà khi mà qua cái tia X thì nó xuất hiện thêm một cái hình con chó ở bên cạnh nữa và ngoài ra thì cái bức tranh này được xuất hiện trong rất rất nhiều những cái thiết kế về bát đĩa của Anh Quốc, của Pháp ngày xưa Bên cạnh đó nếu như những bạn nào mà có xem bộ phim Batman và năm 1989 à, và bộ phim Joker năm 2019 thì cũng đều có bức tranh Blue Boy này ở trong cái đoạn phim đây là một cái điều cực kỳ đặc biệt mà mình cũng rất là uh, kiểu vui khi mà mình đang tìm hiểu bức tranh này thì mình thấy là mình nghĩ là phải chia sẻ ngay cho các bạn tại vì dù gì Joker thì chắc chắn là ai cũng đều đã xem qua đúng không nhưng mà đây là một cái mà các bạn ít để ý rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phần quan trọng nhất đó là về phần mùi hương à, ý nghĩa của bức tranh thì chúng ta đã hiểu rồi thì cái mùi hương này khi mà các bạn xịt ở trên tay mà mình cũng sẽ giải thích cho các bạn luôn tại sao nó được mang ra là giống với quýt Aventus và cái sự thật của nó như thế nào nó có giống quýt Aventus hay không thì khi mà các bạn vừa xịt ra này một cái mùi hương các bạn rất dễ dàng có thể hình dung ra đấy là một cái nét tươi của một cái quả chanh vàng cái quả chanh vàng các bạn đang tò mò quả chanh gì không các bạn xem những bộ phim uh, ở châu Âu khi mà người ta đi ăn hải sản ấy, người ta có một quả chanh vàng để người ta vắt lên hàu vắt lên những các loại hải sản thì cái quả chanh vàng ở đây nó không chua như những quả chanh xanh của Việt Nam đâu nó chỉ còn tầm 70% chua thôi 30% nó vẫn có một cái nét ngọt ở phía sau và cái mùi hương này nó sẽ ngửi thêm như kiểu là các bạn thấy rằng là nó có một cái lớp dầu hay là một cái lớp kiểu dầu đặc khi mà các bạn ép những cái lá ra tại vì mình nhìn cái nốt hương ở đây ấy, thì mình thấy là có cái lá gai dầu ở trong này thì mình nghĩ là cái lá gai dầu ấy nó sẽ tạo nên một cái nước ép để có thể gọi là quét lên cái cái cái quả chanh vàng ở đây và có thể cái nét này nó làm chúng ta liên tưởng tới một phần nào đó về quýt Aventus quýt Aventus thì đối với mình so với Blue satin ở cái phần top nốt ấy thì quýt Aventus có phần chua của nét dứa rõ rệt hơn nó cũng sẽ có phần bay hơn còn với blue sâm xanh thì chúng ta sẽ nhận thấy một cái nét smooth mềm mại ngay từ ban đầu và ngoài ra thì mình thấy rằng quýt aventus ấy thì nó có cái xu hướng là cái chua ở dứa nó rất dễ nhận ra còn với blue satan ấy thì chỉ đơn giản là một quả chanh vàng rất đơn giản quả chanh vàng chọn lọc tốt nhất để có thể tiếp những vị khách chất lượng nhất vào ăn cái món hải sản là hàu sống đó và sau khoảng tầm 15 phút 10 thôi 10 phút ở trên da dạ. thì các bạn sẽ thấy một cái bay mùi ngọt một cái bay mùi ngọt này nó sẽ xuất hiện ở rất rất nhiều những sản phẩm của MDCI cái bay mùi ngọt nhẹ của vanilla và một chút bụi nó như kiểu là các bạn uh, có những cái căn nhà mà các bạn để lâu các bạn phủ những cái vải lên ấy, nó có những cái lớp bụi bám ở trên đấy lâu ngày và khi các bạn rũ ra thì các bạn cảm nhận thấy cái bụi nó chạm vào từng cái xúc giác ở trên cơ thể của các bạn thì cái mùi hương này khi các bạn ngửi các bạn thấy có một cái lớp bụi vani mỏng nhẹ ám ở trên và chính cái nét này nó làm cho cái mùi hương của um, Blue Satin cũng như là những cái sản phẩm khác của MDCI nó có một cái nét rất đặc trưng và nó có một cái nét kiểu sang trọng và hoài cổ kiểu cổ điển đặc trưng của Pháp luôn tại vì cái nhà này thì theo như cái ông uh, chủ thương hiệu ông nói rằng là vẫn muốn giữ được cái nét đặc trưng truyền thống classic cổ điển của Pháp nên là các bạn sẽ nhận thấy chỉ cần ngửi khoảng tầm ba con của nhà này thôi thì các bạn chắc chắn là sẽ thấy rằng là nó có một cái vai ngọt bụi ở phía sau rất cổ điển đặc trưng càng là lâu trên da thì cái mùi suy chanh ban đầu nó sẽ gần gần dịu bớt xuống các bạn sẽ thấy tông mùi gần như là cái độ sáng của mùi gần như là không hề biến chuyển nó cứ chung smooth rất mềm mại kéo dài từ đầu đến cuối và cái bay bụi vani nó vẫn ở đấy và các bạn nhận thấy là thêm một cái chút mùi gỗ kết hợp và làm cho cái mùi hương có một cái sự nam tính và đẩy lên cái sự sang trọng nhất định và có nét rất là cổ điển à, với cá nhân mình thì mình thấy rằng là quyết Aventus khi mà mang ra so sánh với Louis nó như kiểu là một uh, người phụ nữ ngồi chiếu dưới và một người đàn ông ngồi chiếu trên nó không cùng chiếu với nhau nên là cái việc mà mang ra so sánh nó với nhau rồi lại bảo là cái phiên bản này là một cái phiên bản kiểu ngửi nó cao cấp hơn xịn xò hơn thì mình không đồng quan điểm đừng có thấy có si chút, xong rồi kiểu ngửi uh, nan ná ngọt ngọt xong rồi thấy có long diên hương thì chúng ta mang hết quyết tớt ra để so sánh đừng tại sao lại có thể nghèo nàn trong cái việc mà review trong cái việc chia sẻ những cái để có thể so sánh với nhau như vậy nhỉ Blue Satan nó là một câu chuyện hoàn toàn khác với mình luôn nếu như các bạn ngửi các bạn dành thời gian thực sự kỹ các bạn sẽ thấy rằng là Blue Anh rất khác rất cổ điển Quýt Aventus thì nó có phần bay bổng hơn và nó thật là nó đơn điệu hơn so với Blue Anh khá nhiều dành nhiều thời gian cho Blue Anh các bạn sẽ thấy rằng là nó khá là phức tạp và cái sự biến chuyển của nó nó cứ mượt mượt mượt mượt nó như một tấm lụa vậy rất là mềm mại trên da Ai... Ai... đặt đi ngoài vấn đề đặt ra không còn gì để bàn vậy thì để đánh giá về phần mùi của em nó so với cái phần concept thì nó có đồng nhất hay không thì mình nói một câu rằng có rất có mình có một cái điều hơi buồn ở Blue Satan đó là nếu như mà chúng ta so sánh Blue Satan với Quid Entus thì nó thật là Quid Entus không có cửa tại vì hai cái đường hướng nó đi khác nhau nhưng nếu như mà được dịp ngửi những sản phẩm của MDCI đây như những con này hai con này và tôi còn hai con nữa ở chính kia thì các bạn sẽ thấy rằng Blue Satan nó là một cậu bé ở trong một gia đình có điều kiện trong một gia đình kiểu châm anh thế việt ra một ở trong gia đình kiểu ờ, dòng dõi hoàng tộc đấy chỉ đơn giản là một cậu bé thôi nó rất đúng concept luôn thực ra thì với mình ấy thì mình mong chờ ở cái phần bay nốt khi mà dry down hết ở trên da nó làm một cái gì đấy nó rắn sỏi nó mạnh mẽ hơn nhưng không ở Blue Satan nó như một đứa trẻ vậy mùi hương nó nịnh ngay từ ban đầu và về sau thì nó rất là dễ đoán không có gì quá đặc biệt nên là với mình và mình cũng biết lý do vì sao ở trên thế giới không có những cái bài blog những cái reviewer review về Blue Satan này mà chủ yếu là những cái con như kiểu con này hay là những cái sản phẩm như là chip ba la tanh hay là con râu hay là những cái con uh, shio những cái đều là những cái tên rất nổi tiếng có rất nhiều những cái bài tạp chí những cái tờ báo viết và kể cả chủ thương hiệu này cũng không hề nói gì nhiều về cái tác phẩm này đó còn ở Việt Nam vì sao nó hot tại vì đơn giản rằng mang nó ra so sánh với quýt Oentus thì nó hot thôi đó nếu là mình nghĩ rằng nếu như các bạn muốn gọi là tìm một cái mùi ngửi nó có xu hướng classic dành cho những bạn nam loanh quanh khoảng tầm ngoài 25 tuổi và các bạn ờ, có cái xu hướng là có một cái bay mùi ngọt nhưng mà kiểu dành đúng kiểu ở tầng lớp kiểu quý tộc kiểu mình hay gọi mùi hương này ở trên những cái buổi livestream mình gọi là những cái mùi kiểu Âu money của dành cho những kiểu gia đình giàu có kiểu từ thế hệ này còn thế hệ khác tại vì có một cái điều đó là chọc phú nó khác khá nhiều so với những cái người đại gia mới nổi tại vì đại gia mới nổi thì thường sâu ra tất cả mọi thứ cho mọi người xem nhưng mà với những kiểu all money thì họ luôn luôn kín tiếng thậm chí là đồ của họ những cái gì họ mặc ấy họ còn không muốn sâu ra cái tên thương hiệu mà họ đang mặc là gì thì có một cái điều đó là cái sản phẩm của MDCI nó rất hợp với những người đang có cái xu hướng như vậy tại vì cái độ tỏa của con này nhá nó không phải là một cái mùi tỏa tốt lưu thì rất ổn lưu tốt hơn quýt Aventus con này lưu trên da mình tầm 7 tiếng đến 8 tiếng là chuyện hoàn toàn bình thường quýt thì chắc chắn là không làm được việc đấy nó tùy bản đó còn cái độ tỏa con này nó chỉ tầm nửa cánh tay quay đầu lúc nào cũng là một mùi skin sen trừ con này là một cái mùi mình đây là cuộc trinh phạt man dợ nó kiểu nghe nó khá là kiểu sụp sôi máu lửa nên là gửi con này nó nhiều gia vị nó tỏa nồng thôi còn đối với những con như này hay là kể cả con nữ thì cái độ tỏa của nó lại khá là nhẹ nhàng nên là mình nghĩ là kiểu nó sẽ phù hợp cho những bạn nào có kinh tế tốt và thích những cái mùi hương nó không quá là ố dề mà thực sự phải dành thời gian ngồi nói chuyện với nhau gần nhau và kiểu chung cái hệ quy chiếu thì chúng ta mới có thể cảm nhận được mùi hương này và đây là một cái mùi hương mà mình chắc chắn một cái điều là các bạn sẽ không đi gây ấn tượng với gái đâu thực sự là như vậy vì nó tỏa có tốt đâu mà có thể gây được ấn tượng với gái chẳng nghe lại kiểu em ơi ra đây anh làm quen xong rồi dí mặt nó mà thơm không em mùi này là mùi âu money đấy cái loại kia thì uh, đây không phải là một con như vậy nhá rõ ràng quan điểm luôn với nhau mua Club Blue Limited cho nhanh và tốt đó là toàn bộ cảm nhận của mình về một cái nhà nước hoa mang cái hơi hướng nghệ thuật cũng như là làm mùi rất ok chỉ có một điều rằng khá là đắt về phần giá những cái sản phẩm mà không có tượng như này nó còn tầm 5 củ rồi và những cái sản phẩm có tượng nó đắt hơn rất là nhiều tầm 8 hay 7 hay 8 củ liền đấy là một cái mức giá khá là cao cho người Việt nhưng mà nếu như mà các bạn đang tìm một cái gì đấy đặc biệt nó thể hiện những cái mình đã nói các bạn không quan tâm làm đến tiền thì đây chắc chắn là một nhà mà các bạn nên thử và với mình đừng thử blue satan đó uh, mình nghĩ rằng là đây là một con như kiểu là một cái một cái cửa để cho các bạn đi vào các bạn khám phá những cái thứ bên trong rồi ok các bạn có thể nghe review các bạn có thể biết tới nhà này có dịp thì các bạn cũng có thể thử qua nhưng mà nhà này đây là một con mình đánh giá rằng là nó làm hời hợt nhất của nhà này còn với những sản phẩm sau thì các bạn thấy là nó có sự hay ho hơn rất là nhiều và nếu như các bạn thích mình làm những con nào thì các bạn hãy cứ bình luận ở phía dưới và một lần nữa thì tôi rất cảm ơn bạn Tạ Đức Linh đã có thể cho tôi mượn 5 con của MDCI để tôi thẩm thấy được cái DNA đặc trưng của nhà nước hoa này Tại vì nếu như mà không có đủ 5 con để ngửi thì chắc chắn là chúng tôi sẽ không biết được là mùi hương cái DNA xuyên suốt ra sao để có thể chia sẻ kỹ hơn với các bạn và rất là cảm ơn nên là nếu như bạn nào có thể có nhu cầu muốn thử thì các bạn cũng có thể inbox qua cái đường link mình để ở phía dưới để thử cái bộ sưu tập MDCI e này có khá là nhiều những con khác nữa và mình đánh giá đây là một trong những con mà các bạn cũng thể sử dụng gọi là vui vui ờ, với thời điểm hiện tại thì nó với Quid Entus chắc là tầm ngang giá nhau thì blue satin có một cái đó là hơi cổ điển đặc trưng của pháp và nó cũng không nên so sánh với quýt enter mà nếu như mà để một trong hai lựa chọn thì chắc chắn mình sẽ lựa chọn em này đó còn quýt enter thì nó lại là một cái mùi mà kiểu để đi khoe để đi tặng tốt hơn nói MBCI thì đâu ai biết đúng không và đừng quên việc like share ấn vào nút chuông theo dõi nhận được nhiều video mới hơn còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye